Giải pháp giữ ẩm chuyên sâu và toàn diện cho làn da với sữa dưỡng làm mềm mịn làm trắng da Hydrocell Lotion và kem dưỡng làm mềm mịn làm trắng da nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản là sản phẩm giữ ẩm đầu tiên tại Việt Nam, dành cho người bị viêm da cơ địa, vẩy nến, có chứa sulfate sodium, tròn chondroitin sulfate, những vấn đề của làn da khi không được cấp ẩm đầy đủ, bong chóc dễ bị tổn thương, lão hóa nhanh hình thành nếp nhăn sớm, mất collagen chảy xệ, nổi mụn trứng cá khô ráp xỉn màu. Da khô vấn đề không của riêng ai nguyên nhân khiến làn da trở nên khô ráp sần sùi. Yếu tố bên trong, bệnh lý, phẩy nến viêm da cơ địa, tuổi tác lão hóa sử dụng các sản phẩm thuốc, yếu tố bên ngoài, khí hậu thời tiết, tác động của môi trường sử dụng mỹ phẩm. Viêm da cơ địa vẩy nến những biểu hiện lâm sàng thường gặp ngứa ngay khó chịu tại vùng da bị tổn thương, thường xuất hiện ở những khu vực da dày như khuỷu tay hay đầu gối bề mặt da xuất hiện những tổn thương có màu đỏ, da khô bị đóng vẩy và bong chóc. Vizuceline chìa khóa giữ ẩm chuyên sâu toàn diện hút ẩm, làm mềm, khóa ẩm, ức chế hóa trình hình thành sắc tố melanin gây sạm da, làm giảm tình trạng da sần sủi khô rác. Vai trò của Vizucelina hỗ trợ điều trị viêm da cơ địa vẩy nến, làm giảm nhẹ các triệu chứng cấp tính viêm khô da, ngứa, giúp làm giảm nguy cơ các đợt bùng phát cấp tính. Sử dụng hai chất hút ẩm lành tính axit 2L Zonic và collagen giúp giữ ẩm sâu đến tận lớp trung bì của da. Sử dụng các chất làm mềm da để giảm hiện tượng bong vẩy và nguy cơ tái phát do sử dụng các chất miễn dịch kéo dài. Ưu điểm vượt trội bộ đôi dưỡng da Hyzucezine các thành phần dưỡng ẩm có hoạt tính kháng viêm, chống dị ứng hỗ trợ điều trị tình trạng khô da, bệnh lý như viêm da cơ địa vẩy nến. Sử dụng các yếu tố kích thích tái tạo hàng rào bảo vệ da ngăn ngừa sự thoát nước qua bề mặt da, giảm ngứa hiệu quả cho bệnh nhân viêm da cơ địa. Khôi phục hàng rào bảo vệ da hiệu quả được ghi nhận qua lâm sàng điều trị các bệnh lý về da 50 năm tại Nhật Bản hơn 5.000 khách hàng cảm thấy hài lòng khi sử dụng sản phẩm. Để mua hàng chính hãng mời bạn bấm vào link màu xanh để dưới bình luận hoặc mô tả video để lại họ tên số điện thoại và ấn nút đăng ký sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho bạn trước khi giao hàng.